Xin chào các bạn Chào mừng à, các bạn à, quay trở lại với kênh à, ẩm thực và cuộc sống mình Hôm nay mình sẽ quanh vỏ cái cây vải này các bạn Để nó kích thích phân hóa mầm hoa Mang lại cái hiệu quả kinh tế năng suất cao Đây là cây vải nhà mình các bạn Cái tuổi thọ nó cũng khá là lâu năm rồi Nó phải ba bốn mươi Nó là cây vải thiều Nhà mình trồng cũng khá là lâu rồi Ờ, tuy nhiên là ở những cái năm trước các bạn thì cũng ờ, ờ, năm được mùa năm mất ấy, năm có năm không bởi vì <clears throat> thời tiết do cái thời tiết và <clears throat> nhiều yếu tố khác nó tác động à, chính vậy thì mình cần phải khoanh cái vỏ cây vải này các bạn để kích thích để phân hóa mầm hoa để cho nó ra đều hàng năm à, hoa ra đều và mang lại năng suất mình là ở miền Bắc Việt Nam nhé các bạn nhé khu vực ờ, Tây Bắc cho nên là nó cũng tùy theo cái địa điểm uh, nơi gọi sinh sống để làm cái thời vụ cho nó phù hợp như ở miền Bắc mình thì là mình sẽ khoanh vỏ vào giữa tháng 10 dương lịch nó vào cuối tháng 8 âm lịch ở những cái ờ, nơi khác thì họ khoanh muộn hơn hoặc sớm hơn tùy theo cái thời tiết ở cái địa bạn địa phương các bạn sinh sống rồi bây giờ <clears throat> mình chế cái dụng cụ đây là một cái liềm các bạn rồi mình làm như này để mình ờ, khoanh vỏ nó chỗ mình thì họ không bán cái dụng cụ khoanh vỏ cây chỉ bán trên mạng thôi mình chưa mua được đây thì mình tận dụng cái liềm này để mình ờ, làm mình chế mình khoanh khoanh vỏ thì nó có nhiều các cái kỹ thuật khác nhau các bạn đây thì mình ờ, khoanh tròn nhé Đấy, cũng có thể là khoanh xoắn ốc đây mình khoanh tròn đây các bạn Đấy. mình quanh à, <clears throat> làm cho nó đứt cái phần à, vỏ này đi để ngăn ngăn cái sự vận chuyển dinh dưỡng từ trên xuống dưới ờ, từ ờ, chồi ngọn xuống ờ, gốc chính vì vậy thì nó sẽ kích thích và phân bố mầm hoa đồng đều nếu mà không làm như vậy thì năng suất sẽ là rất thấp và thậm chí nó sẽ không ra hoa mình à, quanh về cái đường kính nó khoảng 0,5 à, và khoanh tròn tròn ở cái thân à, gỗ này thân cây này Đó. và khoanh khoanh đến cái lớp gỗ luôn bỏ cái lớp phần da này luôn để ngăn ngăn cái vận chuyển dinh dưỡng vận chuyển chuyển hóa nhựa từ trên xuống dưới Đấy, nó chơi nó chơi cái phần gỗ này ra là được các bạn đó Rồi tiếp theo mình sẽ quanh tròn sang bên kia Tròn à, quanh tròn nó hết cái thân này đã khoanh xong cái vỏ cho cây vải thiều rồi các bạn Đấy, mình khoanh ở những cái điểm này đó cái điểm này mình khoanh khoanh thì uh, kỹ thuật khoanh thì uh, mình làm như vừa nãy các bạn xem là khoanh hết cái phần vỏ các bạn nhé đến uh, phần thân đó uh, khoanh tròn tròn đấy. tròn liền nhau đó thì là cái chiều rộng nó khoảng là 0,5 nha các bạn nhé nó khoanh đến ờ, thân gỗ rộng 0,5 và khoanh vào giữa tháng 10 à, ờ, dương lịch đối với thời tiết miền Bắc nhé nó sau một thời gian thì à, khoảng 2 tháng sau thì nó sẽ kích thích mầm hoa và cái vải này sẽ ra hoa bây giờ tháng 10 là khoảng tháng 12 và nó sẽ à, đâm chồi và ra hoa ở đây thì nó đã có những cái chồi lộc các bạn lọc đông gọi là lọc đông đây, chỗ đây là lọc đông này các bạn đây nó đã ra lọc đông rồi thì mình bỏ cái này đi các bạn nhé bỏ này đi để cho nó ra cái lọc vào xuân vào thời tiết xuân thì nó sẽ ra bây giờ đang mùa đông mình đang ờ, phân bố cái mầm hoa cho nó để ra đồng đều cái này thì bỏ đi các bạn nhé Đó. bạn kiểm tra xem ờ, chỗ nào nó ra lọc thì các bạn bỏ lọc đi mình chỉ lấy lọc xuân thôi Thôi video này mình à, xin phép à, dừng lại nha các bạn nhé à, Các bạn thấy video hay các bạn hãy like và chia sẻ Các bạn chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh ẩm thực và cuộc sống của mình